kính thưa nữ sĩ Lan Hình, kính thưa quý bác, quý anh, chị em và các cháu. Tôi rất hân hạnh được ờ, chị Lan Hình ờ, giao cái nhiệm vụ là đọc một cái tài liệu này và theo tôi là rất quý và tôi cũng rất là hân hạnh bởi vì chắc trong cuộc đời của mình ờ, giữ những cái buổi như thế này nó rất hiếm phải nói là các cụ ờ, trên 90 rồi tám phu 80 rồi 60 và cho đến tới các bé nữa thì đó là một điều ờ, rất hiếm mà lại hiếm ở một cái điểm nữa là cái kỷ niệm một 30 năm ngày mất của một nhà thơ yêu nước một chí sĩ của Việt Nam và tôi nghĩ rằng là trong thời điểm này thì thơ yêu nước rất cần cần lắm và vì vậy ta tổ chức kỷ niệm này với cái lòng thành ấy, thì tôi thấy không phải chỉ có những người ở đây mà bất cứ người Việt Nam nào ở trong ngoài nước sẽ chia sẻ tôi thấy ờ, ngày hôm nay đó thì nó có một cái đặc biệt thế này tức là nữ sĩ Lan Hinh giao cho tôi đọc một cái tài liệu mà theo tôi hay ở điểm là sẽ nghe lời nói của của cụ Thái Nam cụ nói như thế nào thì tôi nghĩ rằng là thời buổi trước đó chắc chưa có ghi âm nhưng mà báo chí à, phóng viên người ta ghi lời thì tương đối là cũng cũng gần đúng cái lời của của An Nam nói cái hay nữa đó là bài viết của cụ lời nói và bài viết của cụ thì tôi nghĩ rằng là trong đó là rất quý để chúng ta nhắc lại lời của cụ như thế nào và cụ viết ra sao nên nhớ rằng là cụ là một nhà nho à, đi thi hương mà như vậy đó thì cụ là một người chủ trương viết thế nào nói thế nào mà rất thuần việt cái đó là trong cái giai đoạn khó lắm đó nhưng chúng ta cũng thấy rằng là dù sao chăng nữa trong lời nói hay bài viết cụ cũng có xen vào một chút chữ nho à, tôi muốn uh, nêu lên đọc đó có khi là, là tôi chưa hiểu được uh, chưa biết được đó thì sau cái buổi khi tôi đọc xong đó thì chúng ta có thể trao đổi với nhau và khi tập trung trao đổi với nhau lời cùng nói lời cùng mà văn cùng viết thì đó là một cái điều mà theo tôi rất cần rất quý đấy thì tôi xin uh, <laughs> nói rõ là đây là một cái bài phỏng vấn cụ nửa giờ với anh khóa Á Nam Trần Tuấn Khải của một phóng viên mà cho đến nay tôi hỏi cả anh Vũ Hành là một người công tác đắc lực của một tờ Bách Khoa mà anh cũng chịu cái người mà phóng viên đó là xào phủ việt xào phủ việt và nt mtg như trên đấy thì tôi tôi cũng chịu không được tin nữa để cho biết bật <laughs> mí rồi là phóng viên là ai và ngay cả mời ngay cả mở đầu đó thì phóng viên đã trích một cái lời mà cụ đã nói trả lời phỏng vấn như thế này nhé mới phải dựa vào cũ cũng như ngon phải nương nhờ gốc có thứ ngọn nào không hút nhựa từ gốc lên mà lại có thể tồn tại được Á Nam đấy là cụ lời cụ phát biểu đấy khi trả lời phỏng vấn đấy mà bài này cái trích trang lời nói đầu thì hơi dài dài thì tôi không không xin được đọc à, nhưng mà tôi cũng xin nói một cái cái kỷ niệm này đó thì chắc là mọi người sẽ rằng là, là nghĩ là cũng nên nên biết ở trong nhà thờ chúng ta thì có hai cái hình ảnh cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà tôi đã trao cái chân dung của cụ đó tặng cụ khi mà cái nhóm nghiên cứu phát huy truyền thống tổ chức một cái đoàn văn nghệ sĩ ở miền Nam lúc đó đến thăm viếng cụ và để tặng người thì tặng như là cái như tôi có đại diện để tặng cái chân dung của cụ đó à, co do cố nghệ sĩ nhiếp ảnh đẹp phạm văn mùi đó vẽ ra bức chân dung đó người như ông khai trí tặng một cái phong bì rất lớn mà tôi nghĩ chắc là tiền cũng nhiều đó mà và nhiều quà nữa cái nhóm mà nghiên cứu phát huy truyền thống của chúng tôi đó thì có bốn người thì hai người không còn nữa bây giờ chỉ còn tôi với ông à, với lại à, thơ phạm biên thư còn võ sư trần phi phong và tiến sĩ uh, hán học uh, trần quang huy không còn nữa trong cái hình ảnh đó thì có một rất nhiều những văn nghệ sĩ nổi tiếng thì có những người hồi nay không còn nữa như là nữ sĩ tuyển mai hay là nhạc sĩ phẩm duy ừ. vừa mới mất tôi muốn nhắc lại rằng là cái hình ảnh ngày hôm nay cũng mang tính lịch sử tôi nghĩ cũng là bởi vì 30 năm mà mà có mặt ngày hôm nay rồi cũng đến lúc nào có người nhắc lại người đã còn người không còn nhưng dù là chúng ta không còn thì cái tinh thần mà như chúng tôi nó viếng của nam trần tuấn khải một nhà thơ yêu nước đó theo tôi nó còn mãi mãi đấy là cái ý mà tôi muốn là nhắc lại nhưng mà cũng nói rằng là chúng ta à, nói là chúng ta có lòng thành đến đây một nhà thơ yêu nước mà theo tôi hàng đầu của Việt Nam và đã kích thích biết bao nhiêu người đấu tranh cho độc lập của đất nước đó và như vậy thế bây giờ tôi xin ờ, là tôi xin xin nói nhé tức là đọc đây này nói là một cuộc phỏng vấn thì kể như là hơi to tát nhưng bảo là một câu chuyện phiếm thì cũng không đúng hẳn vì chuyện phiếm thì làm gì có đối tượng đối tượng để mà hỏi ở đây chúng tôi nhắm vào mấy điểm nêu ở trên để nói chuyện với thi sĩ A Nam Trần Tuấn Khải chúng tôi gặp nhà thơ Lão Thành này vào một buổi trưa tại ngay tòa sản Bách Khoa mà tạp chí Bách Khoa cái số này đó là cái số mà là 4 11 chữ là má, à, chứ không phải cái số và chữ chữ à, bình thường đó thế thì sau 4 năm xa cách chúng tôi đã không khỏi không cảm động khi gặp lại cụ vẫn bộ âu phục trắng nhầu nát đôi giày vẹt gót phong trần vẫn nụ cười nửa thoải mái nửa khinh bạc như hồi nào tuy vầng trán có thêm nhăn đôi má có thêm hóp chút đỉnh nhưng dáng nhanh nhẹn hoạt động ở cô vẫn không vì tuổi tác mà kém sốt sau mấy lời thăm hỏi và nhắc nhở đến một vài người quen cũ ở Hà Nội chúng tôi tìm cách nghe vấn đề hỏi Nghe nói cụ hiện đang hoạt động cho Liên đoàn Văn nghệ của Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam cái tắt đó. Cụ có thể cho biết sơ qua về tổ chức đó không ạ? À? Đáp Gọi là liên đoàn vì đây là một tổ chức liên hiệp các nghiệp đoàn ký giả, nghệ sĩ, công nhân sân khấu, điện ảnh, ca nhạc kịch, vân vân. Ngoài những mục tiêu thông thường của mọi tổ chức nghiệp đoàn như bảo vệ quyền lợi, đoàn kết các đoàn viên, vân vân. Chúng tôi còn cố xúc tiến về mặt văn chương nghệ thuật để ngõ hầu có thể hướng bộ môn này tới chỗ hoàn mỹ hơn. Điều, điều mà tôi băn khoăn hay là làm thế nào để gây dựng một ngành ca vũ nhạc cổ điển Việt Nam mà trong đó đáng chú ý nhất là trèo cổ và hát à đảo phải thành thực nói rằng cái tinh thần dân tộc đặc biệt của Việt Nam ta một phần rất lớn là người gắm vào các lối hát trèo các điều hát tà đào mà ngày này đang xuống dốc nhiều lắm nếu không có sự góp tay của các anh em văn nghệ sĩ nói riêng và nhân dân nói chung để xây dựng lại thì tôi e một ngày kia chúng ta sẽ không còn cái gì là tinh túy của dân tộc nữa thế là cái lời nói trả lời rất sâu sắc ấy. thế thì hỏi rằng là cụ có thể cho biết là liên đoàn văn nghệ đã làm những gì hoặc có những dự định gì cho việc phục hưng nền ca vũ nhạc cổ điển của ta không ạ? À? Đáp Dự định thì nhiều Nhưng phương tiện thì eo hẹp Nên chúng tôi cũng chưa làm được gì cả Tôi cũng cần nói để các ông gió Liên đoàn Văn nghệ là một tổ chức hoàn toàn độc lập Chúng tôi nghèo, nghèo lắm Hãy nói ngay điểm trọng yếu nhất trong chương trình phục hưng ca vũ nhạc cổ điển là đào tạo mầm non mới số nghệ sĩ cổ điển của chúng ta gọi đúng tên đấy gọi ấy hiện nay còn trả còn trả bao nhiêu cả trả là bao nhất là ở miền Nam này thì lại càng hiếm nữa thực ra thì ngay khi mới di cư tôi đã nghĩ ngay đến điểm này và đã có đề nghị với Bộ Thông tin dành một số tiền để đón mấy tay nhà nghề cổ điển chữ danh vào đây để lập ban huấn luyện nhưng đề nghị không được chú ý việc huấn luyện rất là quan trọng không có được cũng nghĩ đến vấn đề đào tạo vấn đề treo cổ và cá trù thế nào có ai để ý đâu và bây giờ chúng ta gặp hết sức khó khăn à, ngay đến ca trù đó khó quá đi nhưng khổ một nỗi sở dĩ luẩn quẩn mãi với nay mãi tới nay mà lớp ấy cái lớp học đó đó chưa ra đời được cũng chỉ vì tiền cần phải có tiền việc mới thành các ông ạ à. tiền để trang bị cho một lớp học để trả thù lao cho người dạy và cả một phần cho người học nữa tức là học bổng đó ý tưởng rất là rất là hay tôi rất chia sẻ với ý tưởng này mà bà đúng là không có tiền thì gì có tâm như cũ thành ngón tay vì vậy cho nên là tôi muốn nhắc nhấn mạnh đến điều này đó ai là người có tiền đó để phụ với người có tâm như cũ đó thì khác hẳn nhưng bao giờ nhỉ Nói đến đây cụ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi tiếp Mới phải dựa vào cũ Cũng như ngọn phải nương vào gốc Nhờ vào gốc cao ngạo Không có cổ thì làm gì có kim Có thứ ngọn nào không hút nhựa từ gốc lên mà lại có thể tồn tại được cho nên tôi nghĩ không vun bồi cho gốc thì ngon cũng sẽ khô héo đi ngày nay ít người chịu để ý đến điều đó họ chỉ đổ xô vào những cái hào nhoáng có vỏ mà không có ruột cái thứ lối cải cách láo nháo ngày nay sở dĩ còn sống được là nhờ ở những loại người kém suy đó nhưng sớm muộn rồi nó sẽ bị tiêu diệt để nhường chỗ cho loại ca vũ nhạc cổ điển thuần túy đã được tổ tiên ta tiếp nhau tô bồi có cả hàng trăm ngàn năm rồi nhưng mà tôi nghĩ rằng là vấn đề đó hẳn còn sẵn tồn tại đấy rất khó thế thì người phóng viên đã hỏi thế này Nhân tiện xin cụ cho biết ý kiến về nền văn nghệ hiện nay và nhất là riêng về thi ca. Đấy, các nhà thơ đây mà có nhà văn Vũ Hành đây sẽ xem ra là cụ nhận xét là sao nhé. Đáp rằng này, ý nghĩ của tôi về văn nghệ nói chung cũng khác gì với à, gì về ca vũ nhạc mà tôi vừa trình bày. Trước khi nói đến chuyện làm mới ta cần phải học cú đá một người thợ may biết sáng chế ra các bút mới hợp thời trang tất là phải là một người thợ may đã sành sỏi lối cũ rồi chứ không lẽ một người chả biết gì về đường kim đường kim muối chỉ mà lại có thể nhảy đại đại vào làng thợ may đặt ra kiểu áo này mốt quần no như thế thì chẳng hóa ra lúc bịch làm sao văn nghề đại khái như thế nhưng người đời thì không biết như thế nhất là trong địa hạt thi ca thật là loạn quá tôi biết có những chú học trò chưa hiểu biết một tí gì về văn từ văn ý thế mà cũng tung tăng nhảy đai vào làm văn rồi cũng viết lách ngâm nga ra chiều hợp hính như thế thì còn có, có cái quái gì mà là ý nghĩa thơ văn âm điều đã không có âm điều đã không có thơ đấy ý nghĩa lại không nốt tôi không biết họ viết để làm gì và cho ai đọc phàm sự vật ở đời cái gì cũng phải có tác dụng riêng của nó ví dụ cái, <laughs> cũng đưa ví dụ tôi thấy cũng rất là hay cái bàn chỉ được gọi là cái bàn khi nó có thể dùng vào việc để chứa đồ vật lên trên chấm chấm chấm nếu người ta chỉ đóng có mấy cái chân mà không có mật chả dùng làm gì được việc gì mà cũng không kê vững được thì <laughs> ai còn gọi đó là cái bạc tôi đưa một ví dụ rất là cụ thể người phóng viên đó hỏi tiếp thưa cô trong thời gian gần đây ngoài việc dịch thuật có sáng tác được nhiều không đáp ít lắm lâu nay tôi không viết được mấy quanh quẩn mấy bài thơ đăng trên một vài tạp chí văn học ở đây mà thôi những sách tôi viết từ trước thì không nhiều lắm nhưng một phần lớn bị mất mát đi trong thời gian toàn cơ còn những sách đã xuất bản tôi dự tính sẽ lần lượt cho tái bản nhưng chưa có phương tiện năm 57 tức là 1957 đó đó cố gắng lắm tôi mới tái bản được mỗi mỗi mỗi cuốn là bút quan hoài tập 1 là một trong sáu cuốn thơ của tôi mà hiện tôi còn sót lại nói đến đây an nam tiên sinh nhân tiền trong tay có cầm một cuốn sách liền trao cho chúng tôi và nói tiếp đây là cuốn thơ với sơn hà thứ hai mà tôi mới in trong khi tản cư trở về Hà Thành hồi 1947. Các ông coi bài tựa của tôi đây chắc cũng không thể hiểu được đôi phần cho cái khổ tâm của một người thiết tha với văn học nước nhà như hàng tôi đây chẳng hạn. Chúng tôi lánh ý à, nhân tiền xin phép cụ cho phép luôn bài tựa để đăng tiếp dưới câu chuyện vừa thuật trên đây cũng là một dịp giới thiệu cái nỗi khổ tâm của một thi nhân đã từng chịu đựng bao cảnh gian lao vì giang sơn chủng tộc từ trước tới nay và dưới đây là nguyên văn tựa cuốn với sơn hà thứ hai đã phát hành phát hành từ năm 1949 của cụ An Nam Trần Tấn Hải và đây là lời viết và đây là cái văn viết của cụ các bác các anh chị có đồng ý tôi sẽ đọc cả không hay là tôi chỉ trích thôi cũng một đoạn ngắn thôi à trích đoạn anh nhé à, có lẽ cái đoạn à, đoạn đầu này à, nó cũng rất là à, là quan trọng tôi xin trích nhé đây cụ viết thế này năm 1936 tôi xuất bản cuốn thơ với sân Hà thứ nhất cuối trang bìa có hứa sẽ tiếp in luôn cuốn thứ hai. Nhưng không ngờ hồi năm 1932 cuốn sách Chơi Xuân năm nhân thân đã ra đời cho nó có bài văn của tôi vì các nhà đương cuộc vào thời Pháp thuộc đấy cho là có tính cách dối cuộc chị an rồi tịch thu sách đó và bắt giam cả tác giả lẫn ấn giả trong khoảng ít lâu như vậy là chúng ta cụ đã nói là cái đầu đuôi đó khoảng sau bị bắt đấy khoảng cái thế thì à, tới cái, cái một cái ý này đó à, cụ có nói rằng là cách đó không bao lâu Âu Châu nổi cuộc tàn sát kinh thiên địa rồi Á Châu cũng bùng nổ tiếp theo miếng đất Việt Nam luôn luôn bị ảnh hưởng không hay. Đồng bào đói, loạn, hoang mang, không người cứu vớt. Còn công đâu hỏi đến sách vở văn chương. Trong thời gian ấy, tâm thần xúc động, cảm tác khá nhiều, nhưng chỉ chỉ là viết ra, xem đọc một mình, rồi lại thúc thúc chi cao các. Để dạ, cụ có nói, tôi có nói là của đem ờ, ờ, mấy chữ ở Hán đấy không lúc nào có dịp in ra đấy thế thì còn ờ, rất nhiều nữa à, mọi người nói rằng là tôi xin trích à, thôi à, thế thì một cái đoạn nữa là với Sơn Hà hai ra đời đương lúc quốc gia đa sử riêng phần tác giả chẳng qua cốt để ghi vài nét mực với khoảng thời gian một thời gian như trong chấp nhoáng mà cả từ Việt Nam Tổ quốc cho tới thế giới năm châu đã xảy biết bao biến chuyển để cùng chất chính với bàn làng văn còn sự được hỏng khen chê đó có các bậc sành văn định luận à, định luận nhé, cụ dùng định luận thường thường là có thể là nghi luận thế gì bảo cụ dùng chữ định luận và viết tại gác bên hồ Hoàn Kiếm ngày mùng 1 tháng 3 năm kỷ báo 1939 chúng tôi nhận thấy câu chuyện đã quá dài đấy thì dành uh, xin tạm biệt uh, tôi thấy là tôi thấy ít có một cái nhà thơ nào mà lại thích làm thơ thời sự như cụ à, ờ, ở đây thì cả một cái cái, cái trích ra đấy à, có là chuyện Nam châu à, tôi thấy rất hay đọc thì hết không không được thì tôi xin trích nhé để <laughs> thấy rằng là à, để thiếu một cái người mà quan tâm đến thời sự và cái thời sự của thế giới đó cũng như Việt Nam cô liên lụy thì cụ làm thơ ngay mà cụ nói là trong khi cái làm thơ này thì có ai đâu à, nhưng mà để đó nhưng mà sau này người ta cũng biết tới và tôi nghĩ rằng là cứ làm thơ đi như cụ đó rồi sau này thì cũng có dịp in thôi lúc đó không được sau khi được cụ nói thế này nghe chuyện năm châu rõ chán phè rẽ cùi bò ngựa những lâm le độc tài hùng hổ khoe nhiều ngón dân chủ hung hăng cậy mảnh bè nay ký hợp đồng mai lại xóa sớm còn kiều địch tối vào phe trái bom hơi hàng hạt tìm nhau mãi chưa giết tàn nhau vẫn chưa nghe tôi xin trích thêm một cái nữa đó thì thấy rằng là cụ quan tâm đến thời sự như ờ, như như thế nào nào à á á âu âu rối cuộc cờ à. nào người mong được kẻ lo thua miệng gào nhân nghĩa tay giơ súng rõ mặt thân yêu bụng vẫn ngờ xuống biển lên rời tìm đủ lối bày mưu đặt kế giờ chăm trò mỗi phen thử thách là phen chết mà vẫn thi nhau tính vẩn vơ tôi chỉ đọc thêm hai câu nữa thì cụ sâu sắc như thế nào nhé ai bảo rằng khôn nhất giống người thì lè phát chết mình mà là mà người lại thính giết thích giết nhau chơi tinh ngoan đã chẳng bằng con tàu thua được càng thêm rước tiếng cười vân vân vân vân thì ờ, tôi xin giới thiệu <laughs> ở cái mấy bài thơ ờ, và tất cả những lời mà cụ đã nói và lời cụ đã viết thì ờ, chắc là chúng ta ở đây có rất nhiều người đã được nghe cụ nói và đã đọc cái cụ viết để tôi hy vọng là tôi là một người gợi ý rồi sau này đấy ai phát biểu lên để có thể xung quanh những cái gì mà cụ đã nói và cụ đã viết ờ, rất cảm ơn tất cả các quý bác các anh chị các em và các cháu đã lắng nghe